đầu tiên là cơm nguội nha đây là cơm nguội thì à, cơm nguội này là mình dùng à, có khoảng nửa chén nửa chén à, cơm nguội này chút nữa là mình xay ra cho nó mịn nha cô chú rồi mè thì mình có là khoảng 50g mè thì mình dùng là mè đen nha cô chú ở đây là 250g đường cát đó rồi ở đây là bột bắp nha bột bắp thì mình dùng là 50g bột bắp và bột gạo bột gạo thì mình dùng 500g à, à, bột gạo nha cô chú và mình chuẩn bị sẵn một à, nải chuối đó, đây là chuối xiêm nha chuối dường thì cô chú dùng chuối dường chuối xiêm này á làm bánh chuối chiên rất là ngon nha à, nước lọc chút xíu nữa là mình trộn nước lọc này với bột gạo à, bột bắp nha rồi giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi mình sẽ làm món bánh chuối chiên này nha quý cô chú rồi cơm công nguội này thì à, cô chú à, xay ra nha hoặc cô chú à, nấu ra cho nó nhuyễn thì mình đã xay ra mình, mình nấu cho nó nhuyễn rồi nè và tiếp theo là mình trộn bột nha cô chú thì ở đây là mình chọn trộn bột gạo với là bột bột bắp đó mình trộn vô bột gạo rồi mình cho nước vô nè mình đổ nước vô bột gạo mình quậy ra từ từ nha cô chú à, nếu mà mình đổ vô một lần á, thì cái bột nó dễ bị lỏng lắm nha mình làm từ từ đó mình quậy cho nó nhuyễn bột gạo này ra nha à, cách làm bánh tiêu chiên này thì cũng rất là dễ làm nha thì mình làm theo cái à, cái cách mà mình làm à, à mình à, ở miền Tây mình làm đó cô chú thì ở miền Tây mình có chuối nè rồi mình sẽ làm bánh món bánh món bánh chuối chiên đó làm thì cũng rất là dễ luôn rồi mình quậy cho nó cái bột này cho nó tan mịn ra rồi cô chú à, quậy cho nó nó nó đừng có lỏng quá nha rồi mình cho à, cơm nguội khi nãy đó mình xay mình nấu mịn ra rồi mình xay đó là cho vô à, bột gạo cho vô bột gạo với bột bắp đó rồi tiếp tục là mình quậy ra cho nó đều ra nha khi mà mình cho đường vô đó cô chú thì à, đường nó sẽ à, lỏng ra đó, mình quậy lên thì nó lỏng ra thêm nữa nha rồi, ban đầu là mình cho nước ít thôi vừa thôi nha rồi tiếp theo là mình cho đường vô luôn nha cô chú ở đây là mình dùng 250g à, đường đường cát đó mình cho đường vô mình quậy ra thì nước nó ờ, lỏng ra đó cô chú thấy bọt không nó lỏng ra đó mình ờ, quậy ra bọt cho nó lỏng ra để vừa áo vô chuối mình chiên cho nó dễ nha lỏng quá thì ờ, rất là khó chiên đó cái chuỗi khế nó lỏng ra nha rồi à, như vậy là mình đã quậy bột xong quậy đi quậy đi quậy đi và mình cố gắng mình quậy cho nó tan thật là đều ra nha cô chú rồi mình à, cho mè vô à, trong bột thì ở đây mình dùng 50g mè đó cô chú dùng mè đen thì đây là cái cách làm bánh chuối chiên à, rất là dễ làm thì cô chú anh chị nào à, thích làm à, ăn món bánh chuối chiên này thì mình làm nha rồi tiếp theo là mình sẽ à, chuối mình à, cắt mình lấy vỏ ra rồi mình cắt ra thành miếng thì sau đó à, mình chiên nha thì mình làm để cho cô chú thấy luôn nha rồi à, tiếp theo à, là mình à, ép chuối nha thì à, chuối á, là mình à, lấy một quả chuối đó cô chú cắt ra à, làm đôi nha đó mình cắt ra làm đôi sau đó mình à, ép ra ép cho, cho chuối này nè cho nó à, mỏng ra nha rồi mình nhúng vô bột sau đó mình đem vô chảo để mình chiên bánh đó mình ép thì nếu mà cô chú làm cái bánh nó dài á, thì mình có thể mình dùng hai một trái chuối nhưng mà mình làm á, là nó chiều dài cho nó dài ra còn nếu mà cô chú ờ, làm một trái chuối mình cắt đôi như vậy thì cái bánh ờ, nó nhỏ nó vừa đó cô chú ép vừa gì nè rồi mình ờ, cho vô để ra một cái dĩa riêng đó chút xíu nữa mình nhúng vô bột rồi mình chiên bánh lên thì à, cái quả chuối thứ hai cũng vậy mình cũng à, cắt à, cái quả miếng thứ hai mình cũng ép như vậy nó mà để vô dĩa sẵn nha chút xíu đó thì mình chiên sao rồi được hai miếng nè rồi mùi chuối nó thơm rồi cô chú à, và tiếp theo là mình cắt à, cái à, chuối à, khác để mình làm như vậy á mình ép ra trước khi mình chiên á, là mình thử cái chảo dầu nha cho nó nóng cho nó sôi lên nha cô chú đó nó nóng nó sôi lên nè mình chiên mới được nha rồi mình à, bắt đầu là mình nhúng bột để mình à, chiên bánh nha đó thì mình lấy chuối nè đó mình cho vô bột đó mình cho vô à, hai miếng nha rồi à, mình nhúng vô bột nè mình cho vô cái, à, cái một cái miếng à, BK mình cắt sẵn nè mình tận dụng một cái à, cái miếng BK để mình cho vô lò mình chiên đó đó mình chiên nha đó cái thứ hai mình cũng làm như vậy nha rồi mình cho vô lò mình chiên bánh cô chú để cho lò cho nó sôi lên nhiều nha và mình chiên được hết hết bốn cái này luôn nha cô chú à, mình chiên bánh này á, mình để cho nó rời rời ra nha cô chú à, nó cũng à, giữ dính với nhau nè đó thì à, đây là lần nhúng đầu tiên nha thì mình à, nhúng thêm một lần nữa mình nhúng thêm một lần bọt nữa nha rồi à, mình cho vô bột mình nhúng lại thêm một lần nữa nha cô chú đó mình cho hết và mình à, nhúng thêm một lần nữa chuối à, nó bắt đầu nó vàng lên nè cô chú đó nó vàng lên nè ha màu chuối à, cũng rất là đẹp luôn nè nó phì lên nè đó mình trở lại luôn nha cô chú đó mình trở lại rồi một chút xíu nữa vàng thì mình lấy ra mình thưởng thức được rồi nha thì đây là cách làm bánh chuối chiên rất dễ bánh nó vàng lên hả ha cô chú đó nhìn mà bánh rất là ngon luôn nha rồi bánh vàng thì mình lấy ra nha đó mình để à, ra rồi mình cho ra một cái à, cái dĩa cô chú à, có thân bông thì cô chú để lên để cho nó à, thấm dầu nha mình lấy ra đó đây là cái bánh à, bốn cái bánh là bánh mình mới vừa chiên ra nha cô chú thì à, mình còn lại chuối nè rồi à, mình ép sẵn nè còn bọt nè tiếp theo là mình chiên những cái tiếp theo nha thì cô chú cũng vẫn làm như vậy cô chú cắt đôi trái chuối và cô chú ép sau đó cô chú nhúng bột cô chú chiên thì mình chiên hai lần và chút xíu nữa mình lấy cái bánh ra cho cô chú xem như thế nào nha cô chú rồi đây là bánh à, mình mới vừa chiên ra nè cô chú ở à, mình chiên à, nếu mà mình à, để đường ít á, thì cái màu nó nó tươi hơn ha thì để mà mình cái bánh này á, rất là giòn nha à, và xốp luôn nè à, có chuối phía trong ăn rất là ngon nha thì đây là bánh chuối chiên à, nếu như cô chú anh chị có chuối ở nhà thì mình làm bánh làm bánh chuối chiên này rất là dễ và như vậy là video mình à, chia sẻ đến à, quý cô chú anh chị là cách làm bánh chuối chiên đến đây là hết nha xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo quý cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để à, nhận được video tiếp theo nha và mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị